anh không trông mong cuộc tình ta lắm mất say vì em đây đâu chỉ yêu mình anh ngày xưa tình trong vòng tay muôn lời mình không đổi thay chuyện yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đông đầy giờ đây em xa tầm tay trôi giặt về phương trời nào riêng mình anh giờ tay lẻ loi mai mong chờ em người ơi yeah